thánh thơ từ thiên đình bài số 63 thành trì non nước

con ơi thần chỉ của non nước Việt đang nằm trong tay giặc từ phương Bắc hỏng mong chiếm đoạt đất nước Việt Nam trong một thời khắc mà ít ai ngờ thời điểm bất ngờ là ta không nghĩ không đề phòng nhất Việt Nam thống nhất hai miền Nam Bắc từ nhiều thập niên giờ đây sẽ phải đau thương chia lìa thêm một lần nữa bởi dọc phương bắc cố tình xâm lấn từng phần Việt Nam bước đầu kinh tế sau đến chính trị để dần thôn tính toàn diện đất nước cho nên khước từ đồ dùng mỗi ngón đến từ thị trường giáo thương thì sẽ ngăn được âm mưu của tàu thời điểm hiện nay hàng hóa phương bắc tràn vào việt nam như là nước cuốn làm cho kinh tế Việt Nam eo ọt khi nền kinh tế phụ thuộc vào hàng của nước láng giềng thì đó cơ hội để giặc nhảy vào cho nên lời nhắn của ta là giặc từ ở phương Bắc sẽ không từ bỏ chiếm đoạt Việt Nam bằng nhiều hình thức kinh tế chính trị đều nằm trong mưu của tập cận bình Tào Tháo đã mưu đang đà tái hiện làm cho Việt Nam kinh tế trên đà phụ thuộc hoàn toàn vào lớp thương gia của nước Trung Hoa. Gian thương, gian lận, hàng nhái, hàng giả, mặc sức tung hoành, khiến kinh tế Việt điếu đứng hoang tàn. cho nên các con vô cùng thận trọng khi dùng hàng hóa từ nước Trung Hoa. Bởi vì chất độc không chỉ ở trong ăn, thức uống mà còn nằm trong đồ dùng, đồ vật kể cả đồ chơi dành cho trẻ nhỏ cũng sẽ có thuộc độc hại vô cùng ta khuyên con hiền bừng tỉnh tâm trí để phòng mọi thứ khi con ăn uống tiêu dùng đồ vật làm sao đảm bảo đó không phải hàng chúng cuộc nghe con thánh thơ hôm nay chỉ ra rõ ràng để con phòng tránh trong thời sắp tới loạn lạc loạn ly xảy ra liền liền sẽ làm các con vô cùng rối trí hãy mau tu tập để được ơn trên trở che hộ độ trải qua thời kỳ vô cùng quyết liệt của cuộc chiến tranh sập đà ập tới chào các con